Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhiều bạn khuyết tật thường chăn trở về tương lai cũng như nghề nghiệp mà mình sẽ gắn bó. Bởi có rất nhiều rào cản trên con đường theo đuổi ước mơ của các bạn. Trong đó, sự tự ti, mặc cảm về khả năng của bản thân, định kiến của gia đình và xã hội, không tin rằng người khuyết tật có thể đi học. Chi phí của các khóa học cao và chưa có một môi trường học tập đào tạo thực sự phù hợp với người khuyết tật. Chọn trường, chọn nghề nào cho phù hợp đây? Đó cũng là băn khoăn, lo lắng của Nam. Cho tới một ngày, bạn tìm hiểu thông tin về các chương trình giáo dục nghề nghiệp hòa nhập. Giáo dục nghề nghiệp hòa nhập đã được quy định trong luật giáo dục 2019. Ở môi trường này, dù là người khuyết tật hay không khuyết tật, bất cứ ai cũng có thể được tham gia đào tạo bình đẳng để phát huy thế mạnh của mình. Ngày hội hướng nghiệp do các trường cao đẳng thường xuyên tổ chức, giúp Nam hiểu rõ hơn môi trường giáo dục nghề nghiệp hòa nhập là như thế nào. Tới đây, Nam cùng các bạn có cơ hội được trải nghiệm thực tế môi trường đào tạo, được cung cấp thông tin về từng ngành nghề và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Các trường đào tạo theo mô hình hòa nhập tạo điều kiện tiếp nhận sinh viên khuyết tật, tư vấn hướng nghiệp cho các bạn cũng như huy động các nguồn lực hỗ trợ cần thiết cho các bạn. Tại đây, tất cả học viên học cùng nhau. Các giáo viên sẽ điều chỉnh chương trình và bài giảng để phù hợp với nhu cầu từng người. Đảm bảo tất cả mọi người đều có thể nắm lý thuyết và thực hành. Từ chuẩn bị cơ sở vật chất cho đến cung cấp những thiết bị và người hỗ trợ cần thiết nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận cho các học viên, các trường đã đang và sẽ nỗ lực hỗ trợ mọi người tham gia giáo dục bình đẳng và cùng nhau xây dựng một văn hóa tôn trọng, thân thiện. Các tổ chức vì người khuyết tật chia sẻ thông tin, hướng nghiệp và giới thiệu ngành nghề cho người khuyết tật hỗ trợ tìm các nguồn lực. Các trường cao đẳng nghề phối hợp với doanh nghiệp để đảm bảo việc làm cho sinh viên bằng cách đào tạo những người khuyết tật có kỹ năng nghề cần thiết. Tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp kết hợp đào tạo những kỹ năng làm việc khác và phân công cho họ những việc phù hợp với khả năng. Nhiều dự án hợp tác phát triển cũng tham gia thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp hòa nhập, trong số đó có chương trình hợp tác Việt Đức đổi mới đào tạo nghề Việt Nam đang phối hợp với 11 trường cao đẳng nghề trên cả nước để thúc đẩy một môi trường giáo dục nghề nghiệp hòa nhập. Dự án hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh, hướng nghiệp, tặng học bổng cho sinh viên khuyết tật, cải tạo cơ sở vật chất và tài liệu học tập huấn cho giáo viên về chủ đề hòa nhập. Giáo dục nghề nghiệp hòa nhập đem lại nhiều lợi ích và ý nghĩa với tất cả mọi người Đối với người khuyết tật, giáo dục nghề nghiệp hòa nhập giúp họ trau dồi kỹ năng nghề để sau này tìm được công việc phù hợp, tự tin, tự chủ trong cuộc sống. Cảm thấy được tôn trọng, lắng nghe và có giá trị với sinh viên không khuyết tật. Một môi trường đào tạo cởi mở, đa dạng, tôn trọng sự khác biệt sẽ giúp rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng hợp tác đây là những kỹ năng cần thiết cho con đường nghề nghiệp tương lai của mỗi người đối với các giáo viên và cơ sở đào tạo. Việc điều chỉnh phương pháp dạy học lấy người học là trung tâm sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu học của từng cá nhân. Điều này góp phần tạo nên một môi trường đào tạo chất lượng, thân thiện, cởi mở, thu hút nhiều học viên, cuối cùng một môi trường hòa nhập. Thúc đẩy một xã hội nhân văn tận dụng được tối đa các nguồn lực trong xã hội, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cho các ngành nghề. Một môi trường giáo dục nghề nghiệp hòa nhập cần có sự tham gia của tất cả mọi người. Chúng ta và cả xã hội cần lắng nghe, nỗ lực thấu hiểu nhau, đồng hành, hỗ trợ và tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và một cộng đồng nghề tiến bộ, không ai ở lại phía sau. gia đình chính là một trong những nguồn sức mạnh lớn nhất của người khuyết tật. Hãy lắng nghe con em mình, ủng hộ họ một cách toàn tâm, sáng suốt, đem đến sự tự tin để người khuyết tật có thể bước vào nghề. Khi các rào cản được gỡ bỏ, không có điều gì người khuyết tật không thể làm được. Các bạn khuyết tật, hãy vững tin vào con đường nghề nghiệp mà mình lựa chọn. Bởi vì bạn làm được, mình làm được, chúng ta làm được.